70% cơ thể bạn là nước. Hãy giữ cho cơ thể luôn thuần khiết. Aquafina của Pepsi, phần tinh khiết nhất của bạn. Aquafina, chúc mừng năm mới.